Lời nói đầu tiên, Hổ TV xin chào bà con cô bác, quý vị khán giả kính mến. Để tiếp tục chương trình sấm thi của Đức Quỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, mời quý vị đón theo dõi. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình được tiếp nối đến bài Giọng Bắc Hòa Nam. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm Tân Tỵ. Nam Mô

bàn à, giới luận à, đặng coi chân lý à, lậu cơ trời thiên ý bài ra hãy đời ta cùng thi người à, rơi bị danh lợi sẽ lời tình nghĩa mới tranh giành soi xẻ cùng